tài chính hoặc thủy lợi, nhà hàng. Thế nhưng vì năm nay là năm gặp cục diện tương hại, nên dù làm ăn khá nhưng vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm, nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa khôn lường. Bên cạnh đó, thái tuế cũng khiến cho người tuổi mùi phạm đào hoa, con giáp này cần phải chú ý, biết giữ mình tránh xa vào tử sắc. Cho dù duyên khác giới vượng, nhưng chưa chắc đây đã là một điều đáng mừng, bản mệnh có thể sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm. Vì thế trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, con giáp này nên cẩn trọng hơn, có con mắt tình đời để phát hiện ra ai là người tốt kẻ xấu. Nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển, mối quan hệ mang lại nhiều điều tiêu cực thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Người tuổi mùi cũng cần phải chú ý đến chuyện kiện tụng thị phi, Do ảnh hưởng của thái tuế mà con giáp này sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, bể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn, không nên quá tham lam, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không dễ vướng vào việc kiện tụng. Chỉ có làm ăn chân chính dựa vào chính sức của mình mới mang lại nhiều niềm vui, còn tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của người khác thì ắt sẽ gặp nhiều mối ưu phiền. Trong năm canh tý bản mệnh tránh đến những nơi ẩm thấp hoặc có nhiều nước, khiến cho cơ thể khó thích nghi hoặc mang đến những tai họa ngầm. Con giáp này được khuyên là nên tham gia các hoạt động ngoài trời, chú ý rèn luyện thể dục thể thao giúp tăng cường sức khỏe. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi mùi Do ảnh hưởng của cục diện tương hại nên con giáp này tâm tính không được ổn định, thường xuyên nóng nảy, dễ bực bội, công việc không được thuận lợi, phải làm việc vất vả hơn mọi người – Tuy nhiên, bản mệnh khá có duyên nếu làm trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính. Nếu biết nắm bắt, sẽ gặp được cơ hội thể hiện tài năng và năng lực của mình. Thế nhưng người tuổi mùi dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy nên hay vướng phải chuyện thị phi, hay nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Mối quan hệ với cấp trên không được mấy hòa hợp, khiến việc thăng chức tăng lương trở nên khá khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân mình. Với những người làm nghề tự do, con giáp này cần xác định rõ ràng mục tiêu, phương hướng cụ thể cho mình, không nên quá tham lam, làm những việc sai trái hay thiếu đạo đức, bởi việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm và tai họa nghiêm trọng cho chính bản thân tuổi mùi. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi mùi Bước sang năm canh tí, đường tài lộc của tuổi mùi khá xuân sẻ, thuận lợi do có tài tinh chiếu mệnh, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm – Tuy nhiên, con giáp này nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn, kiếm lời nhiều mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bản mệnh rơi vào cảnh tiền mất tật mang hoặc phá sản. Ngoài ra trong đời sống hàng ngày, tuổi mùi cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những việc không cần thiết. Cho dù là khi tài chính dư giả cũng nên biết giữ mình, Thay vào đó, bản mệnh nên tiết kiệm để có một khoản tích lũy phòng thân cho những trường hợp cấp bách. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi mùi Dù là nam mạng hay nữ mạng đều khá vượng đường tình duyên. Nếu tham gia nhiều các hoạt động tập thể, giao lưu, con giáp này có thể trở thành một người khá thu hút, nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết. Những người còn độc thân cũng có cơ may gặp được đối tượng thực sự phù hợp với mình, tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Nam mạng tuổi mùi nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ bê sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình. Còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể con giáp này quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bản thân phải chịu đựng những hậu quả đáng tiếc. Còn nữ mạng nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương những người đã yên bề gia thất nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Không nên để các mối quan hệ ngoài luồng gây dạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi mùi Con giáp này trong năm phải chịu nhiều tổn hại do có sao thương quan chiếu mệnh cũng như ảnh hưởng của cục diện tí mùi tương hại. Tình hình sức khỏe nhìn chung không quá khả quan nên cần hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích, đề phòng bệnh cao huyết áp, các bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu cũng thường xuyên hay xuất hiện. Ngoài ra, bản mệnh cũng dễ mắc các bệnh về cơ bắp, xương cốt. Bên cạnh đó, người tuổi mùi cũng cần tránh đến những nơi u ám, ẩm ướt, nếu không sẽ khiến cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Năm canh tí, bản mệnh không nên làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Không nên tham lam hoặc xa vào các thú vui như rượu chè, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh nên thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất, rèn luyện sức khỏe, 2. Tử vi năm 2020 chi tiết từng tuổi Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 1943 năm 2020 Tử vi tuổi Quý Mùi năm 1943 Tuổi tác đã cao nên sức khỏe có nhiều giảm sút, dễ mắc bệnh Nếu không chú ý đến việc ăn uống và nghỉ ngơi thì rất dễ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa, thần kinh Con giáp này không nên nằm trên giường quá nhiều mà nên tăng cường các hoạt động vận động phù hợp với cơ thể nhằm nâng cao sức khỏe tránh các bệnh nguy hiểm như tim mạch, cao huyết áp, mỡ máu hoặc tiểu đường. Người tuổi này nên tránh ra ngoài đi xa, không nên tham gia nhiều các hoạt động du lịch hay đến những nơi ồn ào đông người. Nếu có những thay đổi nhỏ trong việc bố trí sửa sang nhà cửa sẽ khiến bản mệnh nhận được những năng lực tích cực, tăng cường vận thế. Tuy nhiên không nên thay đổi quá nhiều, có thể gây phản tác dụng. Nếu người tuổi quý mùi được sống trong hoàn cảnh vui vầy bên con cháu, có người chăm sóc trò chuyện đầy đủ thì sẽ có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 năm 2020. Phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Nếu con cháu trong nhà bận rộn không có thời gian chăm sóc, bầu bạn, bản mệnh có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình. Tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Trong năm, tình hình tài chính của người tuổi Ất Mùi chịu ảnh hưởng của thái tuế, điều kiện cuộc sống dù không được mức sung túc, dư giả nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì đáng ngại. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 năm 2020, vận trình cực vượng, con giáp này có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để thăng chức tăng lương, đồng thời nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Quý nhân trợ giúp cũng giúp bản mệnh có những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt, không phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải chú ý đến mọi công việc mà mình đang đảm nhiệm, trở nên mất tập trung lơ là, coi thường nhiệm vụ. Cần lên kế hoạch phấn đấu rõ ràng và cố gắng hết sức mình có như vậy thì mới đạt được kết quả đáng mơ ước trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tình hình tài chính không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phải phân tích rõ những mặt lợi hại. Bên cạnh đó, người tuổi đinh mùi nên lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Nếu đầu tư đúng mực, cuối năm có thể thu được một khoản lợi nhuận đáng kể, tình trạng sức khỏe khá ổn định, Chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức lực cho công việc. Tử Vi tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 năm 2020 Người tuổi kỷ mùi gặp phải nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được lý tưởng. Sẽ phải giải quyết những vấn đề phiền phức liên quan tới khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao không được thuận lợi, sau lưng luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi. Trong công việc dễ xảy ra sai sót khiến cơ thể mệt mỏi. Muốn cải thiện những vấn đề này, bản mệnh có thể thay đổi phong cách ăn mặc, cải thiện phong thủy nhà ở, tránh để những chuyện không hay hoặc những yếu tố không thuận lợi tích tụ tạo thành sát khí. Về phương diện sự nghiệp, cần chú ý xây dựng mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp. Khi gặp vấn đề thì nên giữ tinh thần dĩ hỏa vi quý, không nên tính toán tranh chấp hơn thua. Khi được giao phụ trách công việc gì, cần cẩn thận, tỉ mỉ, phát huy hết khả năng của mình – May mắn là vận trình tình cảm của con giáp này đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân dễ tìm được đối tượng như ý muốn. Người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng hòa hợp, khăng khít. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2020. Con giáp này gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế người tuổi Tân Mùi cần phải biết nắm chắc cơ hội thể hiện năng lực của mình trong tập thể. Hãy xác định mục tiêu hướng tới cho mình ngay từ đầu năm rồi kiên trì thực hiện từng bước, chắc chắn sẽ nhận được những kết quả xứng đáng, sự nghiệp có bước tiến đáng kể. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, tuổi tân mùi có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập bên ngoài. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá tham lam đầu tư tất cả vào một lĩnh vực, tránh tình trạng mất cả vốn lẫn lãi. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi. Thế nhưng con giáp này không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng, chú ý không để mình vướng vào các mối quan hệ phức tạp. Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, năm 2020. Vận trình khá tốt trong lĩnh vực học tập, chỉ cần con giáp này giữ trạng thái tâm lý vững vàng, không tự tạo áp lực cho bản thân không để ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài thì hoàn toàn có thể nắm vững các kiến thức cần thiết. Thành tích học tập ổn định có thể được nâng cao so với năm ngoái. Tuy nhiên, những bậc làm cha mẹ cần chú ý đến các hoạt động xã giao của con cái, nhắc nhở con mở rộng các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nếu được nghỉ ngơi thì nên ra ngoài thay đổi không khí, không nên nhốt mình trong nhà, cô lập bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cần dạy con cách đối nhân xử thế phù hợp, xây dựng những thói quen tốt, không nên quá chú trọng học tập mà bỏ qua những yếu tố bên ngoài. Về phương diện sức khỏe, người tuổi quý mùi có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nên cha mẹ không nên cho con đi xa một mình, giảm thiểu thời gian tiếp xúc với đồ điện tử. 3. Tử vi tuổi mùi năm 2020 chi tiết từng tháng Tử vi tuổi mùi tháng 1 âm lịch năm 2020 Vận trình xét về tổng thể không mấy thuận lợi, đặc biệt là trên hai mặt về sự nghiệp và tình cảm. Thậm chí con giáp này có thể gặp rất nhiều yếu tố cản trở. Trong công việc, người tuổi mùi phải đối diện với nhiều vấn đề khó giải quyết. Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến việc phát triển gặp nhiều khó khăn. Những người có ý định khởi nghiệp không nên bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay trong thời gian này mà nên lùi lại kế hoạch, suy nghĩ kỹ càng hơn và chuẩn bị tất cả mọi mặt cần thiết. Đường tình duyên kém sắc người còn độc thân không mấy thu hút các đối tượng khác giới. Cộng với cá tính khá trầm lặng, không thích nổi bật khiến bản mệnh khó có thể tìm được người mong muốn. Tử vi tuổi mùi tháng 2 âm lịch năm 2020 Vận trình tài lộc của con giáp này có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt vào thời điểm cuối tháng. Bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận rất khả quan. Nhờ có thần tài phù trợ, nên bản mệnh có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư hoặc cổ phiếu. Những người làm công ăn lương cũng có sự nghiệp ổn định, quan hệ với đồng nghiệp tốt đẹp, khoảng thời gian cuối tháng có thể nhận được tiền thưởng, khiến tài chính dư giả. Về phương diện sức khỏe, người tuổi mùi có thể mắc một số các bệnh vặt hoặc bị tổn thương khi sử dụng những vật dụng sắc nhọn như dao, kéo, nên cần phải chú ý nhiều hơn. Tử vi tuổi mùi tháng 3 âm lịch năm 2020 Con giáp này có thể có những bước chuyển biến khá tích cực trong sự nghiệp – những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng có thể thực hiện một cách tuần tự, không gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Mối quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cấp trên khá hài hòa, đồng thời người tuổi mùi có thể thu nhận được thêm nhiều tri thức mới. Phát triển kỹ năng trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, con giáp này có thể nhận được sự tán thưởng của mọi người. Nhờ thế mà đường tài lộc cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài ra những người có công việc làm thêm hoặc có ý định đầu tư cũng thu được lợi nhuận ở mức khá, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi mùi tháng 4 âm lịch năm 2020 Người tuổi mùi gặp khá nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Xét về tổng thể thì vận trình có chiều hướng đi xuống, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại khá tốt. Trong thời điểm này, tình cảm của những người yêu xa không được như ý, đôi bên có thể để xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có nhưng may mắn, những mâu thuẫn này không gây ra dạn nứt, bản mệnh và người ấy vẫn có thể làm hòa trong thời gian ngắn. Con giáp này cần chú ý rèn luyện thân thể, đặc biệt là nâng cao sức đề kháng và miễn dịch. Ngoài ra, tuổi mùi không nên thức khuya, cần phải chú ý trong lĩnh vực ẩm thực, không nên uống rượu, hút thuốc và ăn đồ có nhiều dầu mỡ. Tử vi tuổi mùi tháng 5 âm lịch năm 2020 Sự nghiệp của con giáp này không có nhiều khởi sắc, thậm chí là khá ảm đạm, đường tình duyên cũng gặp nhiều vấn đề không được như mong muốn. Một nguyên nhân lớn gây ra những rắc rối này là vì cảm xúc của người tuổi mùi lên xuống thất thường, dễ nóng nảy hoặc xúc động vì một việc nhỏ nhặt, dễ đưa ra những quyết định vội vàng, tâm lý bất an, căng thẳng gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả công việc. Khi đối diện với tình hình này, bản mệnh cần phải học cách thả lỏng bản thân, suy nghĩ tích cực, thư giãn đầu óc, không nên để những chuyện không mong muốn trong cuộc sống gây tác động tới công việc. Những người có đôi có cặp không dành được nhiều thời gian để ở bên nửa kia, đôi bên thiếu đi sự thấu hiểu, nên số lần mâu thuẫn chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy học cách bao dung cho đối phương, xuống nước xin lỗi khi cần thiết, không nên để cái tôi cá nhân quá cao. Tử vi tuổi mùi tháng 6 âm lịch năm 2020 Vận trình tài lộc khá phẳng lặng, nhưng sức khỏe lại có dấu hiệu đi xuống khá rõ rệt trong thời điểm này. Bản mệnh có mức thu nhập ổn định, chủ yếu dựa vào mức lương hàng tháng. Số tiền đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cổ phiếu tuy không tạo ra nhiều lợi nhuận nhưng cũng không có dấu hiệu lỗ vốn. Tuổi mùi cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên tiêu xài lãng phí tiền bạc vào những sản phẩm hay hoạt động không cần thiết. Về vấn đề sức khỏe, bước vào thời điểm hè nóng nực, cơ thể không kịp thích nghi, dễ chịu tác động khiến bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, viêm, nhiệt, đau đầu, vì thế cần phải bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, ăn uống lành mạnh. Chú ý bổ sung rau và hoa quả có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có biện pháp chống nóng hiệu quả. Tử vi tuổi mùi tháng 7 âm lịch năm 2020 Tình hình tài chính không có nhiều biến động, vẫn giữ ở mức bình bình như tháng trước, nhưng xét trên phương diện sự nghiệp thì có nhiều thay đổi tích cực. Người tuổi mùi duy trì được trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, tiếp tục phát triển theo đúng định hướng từ trước – cho dù phải đối diện với áp lực công việc khá lớn, nhưng bản mệnh đã biết biến đây thành động lực để tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, nhận được sự tin tưởng và công nhận của cấp trên. Nhiều khả năng con giáp này sẽ phải chịu áp lực kinh tế lớn, vì thế nên học cách tiết kiệm và sử dụng tiền bạc hợp lý, không nên tiêu tiền một cách mù quáng hoặc lãng phí, đặc biệt là những người đã lập gia đình, càng cần phải giữ vững lý trí hơn. Tử vi tuổi mùi tháng 8 âm lịch năm 2020 sự nghiệp của con giáp này vẫn có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên phương diện tình cảm lại lên xuống thất thường. Trong công việc, có thể tuổi mùi sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc nội dung công việc mới, nhưng về tổng thể, bạn vẫn có thể dựa vào khả năng của chính bản thân mình để giải quyết và hoàn thành những người làm trong lĩnh vực marketing, tài chính, bất động sản có thể đạt được những thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao có lợi, tạo nền tảng vững chắc cho đường công danh sau này. Chuyện tình cảm có dấu hiệu phai nhạt do con giáp này dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không chú ý đến gia đình và người yêu, vì thế người tuổi mùi cần phải quan tâm vào trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, vì tình cảm vốn luôn quan trọng hơn tiền bạc. Tử vi tuổi mùi tháng 9 âm lịch năm 2020 Vận trình tình cảm có dấu hiệu tốt đẹp trở lại Tuy nhiên vấn đề sức khỏe lại có nhiều điều cần phải lưu tâm Những người còn độc thân sẽ có một tháng đào hoa vững sắc Con giáp này được nhiều đối tượng khác giới để ý Có thể dễ dàng tìm được người phù hợp với mình ngay trong các tình huống giao tiếp thông thường Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và chân thành về mặt sức khỏe, người tuổi mùi dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng hoặc buồn chán do phải chịu nhiều áp lực trong công việc và phiền não trong cuộc sống. Hãy thư giãn bằng cách cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tham gia du lịch, giao lưu để có những suy nghĩ vui vẻ, tích cực hơn. Tử vi tuổi mùi tháng 10 âm lịch năm 2020 Tuổi mùi phải đối diện với nhiều rắc rối trong sự nghiệp vào tháng 10 năm 2020 âm lịch – Tuy nhiên, tài lộc lại không chịu nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí đạt mức ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ. Con giáp này không có nhiều hứng thú với công việc, thường có thái độ thờ ơ, thậm chí tắc trách với công việc mà cấp trên giao phó. Vì không có tinh thần tích cực nên hiệu quả làm việc không cao, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý kiềm chế tính nóng nảy, không nên để xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, xung đột với cấp trên, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp trong tương lai mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp, đôi khi vướng phải những chuyện thị phi. Về tài lộc, may mắn con giáp này sẽ thu được những khoản lợi nhuận ít nhiều thông qua hoạt động đầu tư, tình hình tài chính khá khả quan. Tử vi tuổi mùi tháng 11 âm lịch năm 2020 Tình hình tài chính của người tuổi mùi không có nhiều chuyển biến so với tháng trước, nhìn chung không có vấn đề gì phải lo lắng. Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tìm được những công việc mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân – dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè và người thân. Bản mệnh có cơ hội gặt hái được thành tích khả quan nhờ công việc này, vì thế hãy mạnh dạn tiến hành công việc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước. Con giáp này không gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên vì thời tiết đã trở lạnh nên người tuổi mùi cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Tử vi tuổi mùi tháng 12 âm lịch năm 2020 Vận trình trong tháng cuối năm canh tí có dấu hiệu khá tích cực, đặc biệt là phương diện sự nghiệp và tình cảm phát triển rực rỡ. Trong công việc, con giáp này có cơ hội khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, nhất là với những ai làm công việc liên quan đến bất động sản và tài chính. Người tuổi mùi không chỉ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý mà còn thu hút được sự chú ý của mọi người –